Vì sao vợ chồng hay cãi nhau? Thưa quý vị khán thính giả, đã lập gia đình, ai cũng mong trong nhà êm ấm thuận hòa, chẳng ai thích sự xích mích đôi co bởi điều đó khiến đôi bên đều rất mệt mỏi. Thế nhưng, bất chấp mong muốn như vậy, số vụ ly hôn vẫn đang ngày càng gia tăng. Yếu tố hàng đầu dẫn đến việc vợ chồng mâu thuẫn ngoài những sự việc không thể cứu vãn như bạo hành ngoại tình, đó chính là sự khắc khẩu. Chúng ta ra ngoài có thể ăn nói rất khéo léo chừng mực với người khác, nhưng với vợ hoặc chồng mình thì chưa chắc. Có rất nhiều người thường coi người bạn đời là nơi chút giận, tất cả những gì hằn học đều lôi ra để trì chiết mỉa mai, thậm chí chửi bới lẫn nhau, miễn là khiến cho đối phương tổn thương càng nhiều càng tốt. Tuy kết cục chưa chắc đã dẫn tới ra tòa, nhưng những vết thương thì càng ngày càng nhiều và khoảng cách giữa hai người cứ càng ngày được khoét rộng ra thêm. Đến lúc muốn thay đổi thì đã không còn quay đầu được nữa. Tình yêu năm xưa đã biến thành sự căm ghét, khinh thường đối phương mất rồi. Vậy các cặp vợ chồng thường đấu khẩu với nhau vì lý do gì, làm sao để hóa giải được mối quan hệ, hàn gắn và củng cố lại nếu như không muốn gia đình tan vỡ. Quý vị hãy lắng nghe ba câu chuyện sau đây cùng kênh Cuộc đời giá trị biện giải để tìm ra câu trả lời cho vấn đề của mình nhé. Lý do thứ nhất, không hòa hợp về nguyên tắc sống. Đây là một trong những nguyên nhân rất phổ biến, thường là do hai người có những quan điểm và nguyên tắc khác nhau về mọi mặt của cuộc sống khi yêu thì có thể không nhận ra, nhưng khi ở chung một nhà thì những điều trông thấy là khó mà chịu nổi. Tôi có một cô bạn thân, tính tình rất cẩn thận, chỉn chu, ưa sạch sẽ gọn gàng. Và tính cách như vậy khiến cô ấy khá xét nét, khó tính và hay để ý tiểu tiết. Trong khi anh chồng thì lại quá bừa bộn, lười làm việc nhà, không để ý những chi tiết vụn vặt. Họ cãi nhau từ cái nhỏ nhất trở đi. Chẳng hạn như anh đi làm về quần áo tất bẩn thay ra không để đúng chỗ mà cứ vứt bừa bộn khắp nơi, thậm chí dắt vào các khe kẽ để lâu bốc mùi khó chịu, hoặc rửa bát thì qua loa không sạch, đi thẳng dép trong nhà vào phòng vệ sinh. Vợ nhờ làm gì, anh ta cũng làm qua loa đại khái, mà theo lời cô bạn tôi là làm không có tâm. Kết quả, nhiều hôm hai người đã cãi nhau to chỉ vì nguyên nhân từ những cái bé như hạt vừng liên quan đến cách sống của người này không phù hợp với người kia. Thế nhưng, hỏi có muốn chia tay không thì cả hai không chịu. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này chẳng ai muốn chịu sự chỉ trích thường xuyên của người khác. Việc làm gì cũng bị người khác giám sát và tìm ra lỗi để trách móc thực sự không dễ chịu chút nào. Một mặt, những người có lối sống sạch sẽ, chỉnh chu hơn như cô bạn của tôi nên tập khuất mắt trông coi. Miễn chồng có trách nhiệm chia sẻ việc nhà với mình thì hãy lấy đó làm vui mừng. Người ta hay nói mắt không thấy thì tim không đau là vậy hãy áp dụng ngay vào trường hợp này để đối phương thoải mái làm mọi việc theo cách của mình. Nếu muốn nhắc nhở, hãy lựa chọn những câu chữ khéo léo, vừa đấm vừa xoa. Nhưng hãy xoa trước khi đấm và nhớ là kèm với thái độ vui vẻ ngọt ngào, chứ đừng pha vào giọng điệu trách móc, chắc chắn đối phương sẽ nhớ lâu và cảm kích bạn hơn nhiều. Ngược lại, đối với những người không để tâm và bừa bộn như anh chồng của cô bạn tôi thì nên nhớ rằng gọn gàng sạch sẽ chẳng bao giờ sai. Hãy vượt lười một chút, ít nhất là tập cách sống ngăn nắp để đồ đúng chỗ, hạn chế hết sức bày bừa cho người kia phải dọn dẹp, như vậy sẽ bớt được sự không vừa ý của bạn đời mà người đó cũng sẽ đánh giá cao bạn hơn. Hai người nếu đã khác nhau về quan điểm sống, nếu vẫn muốn duy trì gia đình thì mỗi người cần hạ cái tôi của mình xuống một chút và hy sinh vì đối phương, như thế cửa nhà mới ấm êm được. Lý do thứ hai, cãi nhau vì tiền bạc tài chính. Nếu như khi tự do tiền ai người nấy tiêu, chẳng ai quản được tài chính của mình thì điều này sẽ khó mà giữ được khi bước vào hôn nhân. Hàng loạt vấn đề nảy sinh khi có thứ gọi là tiền chung của vợ chồng. Một số những câu chuyện sau đây sẽ cho quý vị cách nhìn đa chiều hơn về những lý do liên quan đến tiền khiến vợ chồng mâu thuẫn. Vợ chồng tôi dự định sẽ mua cái tivi xịn, màn hình lớn kết nối internet vào cuối năm khi hai vợ chồng có tiền thưởng Tết. Nhưng mùa bóng đá, chồng sùng sục đi tìm mua tivi bằng được vì có những chương trình giảm giá hấp dẫn và kịp xem các trận cầu. Chúng tôi cãi nhau vì phải phá bỏ một số kế hoạch định làm từ giữa năm Mùa dịch nên chồng em nghỉ việc ở nhà, còn mỗi lương của em, thế mà anh ấy dám lấy 10 triệu cho bạn vay mà không cho em biết. Tháng trước, anh ấy cũng tự rút tiền đi đổi điện thoại không nói gì. Anh ấy tùy ý tiêu tiền tiết kiệm trong thẻ mà không thèm bàn với vợ. Chồng tôi là con út và quen được cha mẹ cưng chiều, chi tiêu rất thoải mái. Mỗi tháng anh ấy chỉ đưa cho mẹ 500.000 đồng đóng góp sinh hoạt phí. Có vợ rồi, cả hai cũng chỉ gánh góp cho mẹ một triệu đồng, đưa thêm bà cũng không lấy nhà anh giàu có, lương anh cao hơn lương tôi, nhưng nhiều khi lĩnh lương cái là anh đã tiêu hết tiền, không tiết kiệm được đồng nào. Cách quản lý tiền của chồng quá vô tư, tôi sợ khi có con hoặc nhà có việc lớn thì trở tay không kịp, mà không biết làm cách nào phanh lại để anh biết tiết kiệm cho gia đình nhỏ. Hơn 20 năm sống chung nhưng chúng tôi vẫn hay cãi nhau vì tiền. Chồng tôi thích cuộc sống thoải mái, phóng khoáng. Tôi xuất thân nông dân nên tiêu gì cũng tính toán tỉ mỉ, có tiền chỉ muốn gửi ngân hàng để lấy tiền lãi hàng tháng cho chắc ăn, dư tiền thì thích đi làm từ thiện, chia sẻ với những người nghèo khó. Nhưng chồng tôi không bao giờ bỏ một xu làm từ thiện, lại thích mạo hiểm đầu tư tiền bạc để làm ăn lớn. Quý vị thân mến, sau khi kết hôn, thay vì nói của tôi như trước đây, vợ chồng nên cùng nhận thức mọi thứ rằng đó là kết quả của chúng ta thì mới trọn vẹn tin tưởng thương yêu nhau. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, vợ chồng cũng nên biết điều với nhau về mặt tài chính khi một trong hai người có mức thu nhập cao hơn người kia. Nếu chồng có thu nhập cao hơn vợ thì điều tối kỵ nhất là người chồng không nên làm quản gia trong việc chi tiêu hàng ngày của gia đình. Nếu vợ có mức thu nhập cao hơn chồng thì người vợ cần phải biết cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói và cử chỉ của mình. Hãy để người chồng cùng chia sẻ trách nhiệm đó với mình để người chồng tự tin thoải mái và cảm thấy mình được vợ tôn trọng hơn. Nếu không muốn xảy ra những cuộc khẩu chiến hay chiến tranh lạnh thì vợ chồng cần sớm thảo luận cách chi tiêu và mục đích chi tiêu tiền bạc hàng ngày, một cách thẳng thắn, cởi mở và bình đẳng để thống nhất cách sử dụng tiền trong quá trình xây dựng hạnh phúc chung. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, tất cả đều phải công khai rõ ràng để tạo sự tin tưởng, thông cảm giữa hai vợ chồng ngay từ đầu và lâu dài để vấn đề tiền bạc không chi phối hạnh phúc gia đình. Lý do thứ ba, không có sự san sẻ việc nhà. Đây là lý do khiến rất nhiều cặp vợ chồng Việt Nam hụt hẳn. Quả thật, khó mà chịu đựng nổi khi cả hai đều phải đi làm, nhưng về đến nhà thì chỉ một người phải cám đáng tất cả việc nhà mà thường là phụ nữ, còn người kia thì dành ra nghỉ ngơi xem tivi, chờ đến bữa cơm bưng nước rót. Nhưng có những người chồng cũng tự cho phép mình được không động tay động chân vào việc nhà vì người đó là trụ cột tài chính, trong khi vợ chị ở nhà làm việc nhà trông con. Nếu có từ gì này thì ngay lập tức hãy bỏ đi triệt để, bởi hãy đặt mình vào vị trí của vợ nếu bạn ở nhà, làm hết việc nhà tươm tất và chăm cả con cái, bạn có chịu đựng nổi không? Để tránh tình trạng vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, gia đình bạn nên cắt giảm những công việc nhà không cần thiết, lên lịch làm việc nhà và phân chia công việc trách nhiệm cho mỗi người. Ngày cả con cái, hãy dạy cho chúng làm việc nhà và giao cho trẻ đảm nhiệm các công việc theo độ tuổi khả năng của trẻ. Tổ ấm là tài sản chung của cả hai vợ chồng và con cái, vì thế tất cả mọi người đều cần có trách nhiệm vun đắp và chăm sóc. Lý do thứ tư, gia đình nội ngoại. Đây có lẽ là lý do muôn thuở mà nhiều cặp vợ chồng gặp phải sự mâu thuẫn với gia đình của vợ hoặc chồng mình. Câu chuyện sau đây không đến từ một trong hai người chủ gia đình mà đến từ góc nhìn thứ ba của một đứa trẻ và cách mà mâu thuẫn nội ngoại khiến cháu bị thương tổn tâm lý như thế nào. Em 16 tuổi, sự chuyển biến trong tính cách ở giai đoạn này khác rất nhiều. Với em, khi bản thân có thể nhận thức và biết quá nhiều, thật sự rất mệt mỏi, luôn buồn giàu, Em sống nội tâm hướng về gia đình, luôn sống hết mình, đặt nhiều tình cảm vào bà nội nhất. Bà là người gắn liền với tuổi thơ dữ dội, là cả hình mẫu em luôn quý mến. Em luôn hứa với lòng mình, sau này sẽ cố gắng học thật tốt để có thể đem lại niềm vui, sự hãnh diện, đỡ một phần cực nhọc cho gia đình, đặc biệt là bà nội. Tình cảm ấy cứ mãi thắm thiết, dẫu cho bao lời nói ra nói vào của người xung quanh, rằng bà không phải là người tốt, không thương chúng em, con gái, trọng nam khinh nữ. Thế nhưng em đều gạt bỏ và coi chưa biết gì, cứ mãi tới lui nói chuyện, cứ lo bà một mình buồn. Người ta nói quả không sai, thức đêm mới biết đêm dài. Một ngày kia, gia đình có chút lục đục cãi vã giữa bà mẹ em. Nguyên nhân chính là bà nội, người chăm ngòi cho câu chuyện, nhấn mạnh và bé xé ra to, khiến cho ba và mẹ cãi đến nỗi mẹ bỏ đi. Buồn nhất, không ai hết chính là những đứa con trong nhà, tụi nhỏ cứ khóc hoài. Vốn dĩ nhà em rất hay cãi nhau, dường như chưa một ngày nào cuộc sống êm đềm. Không nghĩ thôi chứ nói ra không một ai thấu hiểu. Nhiều đêm em chỉ biết khóc ròng, tâm thế bất lực. Em, đứa con gái trong nhà, lớn thì lớn vậy nhưng không thể nào nói hay khuyên ngăn ba mẹ mình được. Họ chẳng bao giờ lọt tai. Sau hôm đó, em lên xin bà xuống khuyên bà mình. Cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ, bà và em có tiếng qua tiếng lại. Đến mãi bây giờ, em vẫn còn văng vẳng trong tai. Kể từ ngày hôm nay, tao với mày dứt điểm. Buông bao lời cay đắng chửi rủa. Riêng em đã làm gì sai? Em chưa hề nói một câu hỗn láo hay sức dược gì, cớ sao lại như thế. Em chỉ biết khóc ròng trong nước mắt, đem uất ức nuốt ngược vào. Tình cảm là gì? Gia đình, những thứ mà ngỡ và luôn hy vọng nó đổi màu bằng chính nỗ lực tình cảm của bản thân. Ruột gan của em như muốn xé từng cơn, đêm nào em cũng dằn vặt, ngậm ngùi vì chuyện đó, chỉ ước giá mà có thể xóa được ký ức. Nhiều lúc muốn chìm mãi trong giấc ngủ và ra đi trong sự nhẹ nhàng cho khuất, thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo mà chán ngấy. Em ước gì mình có thể xóa sạch ký ức. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta cứ nghĩ bản thân mình là vợ là chồng mới là đối tượng chịu tổn thương trực tiếp từ mâu thuẫn của bên nội bên ngoại. Nhưng kỳ thực, những đứa trẻ lại phải gánh chịu nỗi đau buồn uất ức không kém, nhất là khi nếu chúng là đứa trẻ biết nghĩ, biết thương ông bà, cha mẹ. Thật khó để có thể xóa nhòa khoảng cách thế hệ, nhất là thay đổi một người bề trên của mình, một người không có máu mủ ruột già với mình, nhưng phận làm con thì vẫn phải tròn chữ hiếu, nếu không gia đình bất hòa sẽ là chuyện cơm bữa. Vì vậy, thay vì cố gắng thay đổi các bậc cha mẹ, hãy cố gắng làm tròn phận sự của bản thân với gia đình nhỏ của mình. Nếu cứ lấy cứng chọi cứng thì không phải là cách hay và người bị thiệt thòi gần như chắc chắn sẽ là bản thân mình. Nếu có thể, hãy ra ở riêng để tách bạch mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng và xác định rõ cái gì mới là mục tiêu trọng tâm của mình con cái lớn khôn, đầy đủ cha mẹ yêu thương, hay là những sự bất hòa không cách nào thay đổi được, khiến con cái bị tổn thương trầm trọng, còn bản thân không có nổi một ngày hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong những thứ mâu thuẫn dẫn đến cãi vã giữa hai vợ chồng, đúng hay sai là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là máy ấm có còn những cái tên gọi hay nó đang ngày một nguội lạnh đi vì mỗi người đã nhìn về một hướng khác. Cuộc sống hôn nhân sẽ thật tẻ nhạt nếu chúng ta không bao giờ nói gì với nhau không bao giờ tranh luận gì, mỗi người theo đuổi những mối bận tâm riêng của mình. Những cuộc tranh cãi sẽ là thứ gia vị tuyệt vời của hôn nhân nếu cả hai biết điểm dừng đúng lúc. Hãy luôn biết cách đặt cái tôi của mình sau thứ hạnh phúc chung dành cho tất cả các thành viên gia đình. Đừng quá hiếu thắng hơn thua, đặc biệt khi đối phương lại là người đầu ấp tay gối, bởi một khi khoảng cách đã là quá xa thì muốn bắt cầu nối lại cũng vô cùng khó khăn. Hãy tĩnh tâm lắng nghe một cách kiên nhẫn, phản hồi một cách tôn trọng thì có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc.